Ok hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Trong video clip này Tôi sẽ đặt ra cái thử thách cho bản thân Chinh phục mức điểm cao nhất Trong cái event kỷ niệm 35 Auto Chat nha anh em nhá Rồi Xin mời các anh em cùng bắt đầu với tôi Let's go Để mà chinh phục được cái mức điểm cao nhất ấy thì tôi đã cày để tôi up uh, tôi nâng cấp hết tất cả những cái uh, hỗ trợ ở bên ngoài đấy tôi đã uh, full rồi hỗ trợ là full rồi nha anh em nhá và anh em cũng vậy nếu mà anh em muốn là đạt top thì anh em cũng sẽ phải up full nha anh em nhá anh em phải cày full thôi không còn cái cách nào khác đâu rồi chúng ta sẽ có cái lượng đồ đầu game xem nào ghép được những cái gì phải chọn thật là kỹ anh em nhá bài này thì đồ ấy sẽ được dồn cho hai con đấy là con con bảy và con uh, con con xe linh thôi. Nên là từ từ đã để hết lao quái rồi chúng ta ghép. Rồi. Khi mà anh em uh, anh em chọn bài ấy thì anh em có quyền là là là thoát ra nhá. Anh em chơi mà anh em thấy những cái con tướng ở trong truyền thuyết ấy mà nó không ok thì anh em thoát ra anh em vào lại. Đấy trong truyền thuyết thì bắt buộc nó phải có con đát. Con đát. <clears throat> Đấy còn những cái con còn lại thì bắt buộc nó phải có là một con gây đam. Thì ở trong cái trận đấu này là có con gây đam vật lý đó là con uh, xe linh và thêm một con nữa là con 7 thì thoải mái rồi. Rồi ờ, ok. Như này là được rồi. Đấy, 7 thì trong cái giai đoạn đầu game hay như là con sai linh này tôi ghép cho nó cái ba tia thì nó clear rất nhanh. Qua những cái rau quái này rất nhanh nha anh em nhá. Rau quái đầu tiên thì chúng ta sẽ sẽ phải kết thúc trong vòng khoảng 3 4 giây thôi thì chúng ta mới đạt top được. Tốc độ nó phải thật là nhanh. Rồi tốc độ như này là có vẻ rất là ổn đấy Ok bây giờ chốt đồ này Rồi đến cái round này thì chúng ta chốt đồ Qua mấy cái round quái thì chốt đồ đó Xem nào Thực ra đồ này bây giờ cũng không ghép được cái gì nhiều Nhưng mà chúng ta cần nhá Nó là một cái bờ linh Một cái bờ linh Trong game phải có một cái bờ linh và một cái BKB Đấy là cái bắt buộc Rồi Tôi đã nhìn được cái BKB và cái bờ linh nhưng bây giờ phải lựa cho khéo để nó không phí nó không lãng phí chúng ta sẽ lấy một cái um, tiết kiệm chúng ta sẽ lấy thêm một cái um, cái cái cái, cái găng, găng tay kira nữa nếu mà có thể tiết kiệm được nhưng mà phải tính toán cẩn thận để xem nào ok chúng ta ghép được một cái búa xét búa xét này một cái blink đúng không đây cái blink nó sẽ lấy ở cái slot này rồi ghép của set level 1 đó tăng tốc đánh anh em ạ cái tốc đánh nó quan trọng lắm bởi vì là nó có tác động đến cái tốc độ kết thúc round của anh em Cái này có thể ghép cái blink 2 luôn này Blink cuối Rồi Bờ linh thì chắc chắn là phải có nha anh em nhá Ghép luôn Sau này sẽ có những cái rau quái Nó có những cái con ở đằng sau Nó là co phải tiếp cận sớm Rồi còn lại sẽ là cái um, Ở đây có cái BKB và cái uh, cái, cái cái Kira Vượt tròn luôn Ok Sẽ ghép luôn hai cái món đồ này quan trọng Rồi Ở đây uh, có khá nhiều giáp Món đồ Kira Rồi thôi chúng ta ghép một cái giáp thép ờ, Đồ dồn cho máy bay cho nó tung trưởng sớm clear nhanh anh em nhá Còn máy bay này nó sẽ giúp tôi clear nhanh trong cái dọn đầu game cái trận đấu này tôi ra được cái con máy bay và con đát có khả năng clear rất là khỏe Thực ra là ở đây là có bốn con là nó đều clear rất nhanh trong giai đoạn đầu game Nó sẽ là cái cơ sở để, để, để, để tôi có một cái trận đấu kết thúc nhanh và sẽ đạt được top điểm cao ở trong game Ở trong cái event này Đấy anh em thấy là trận đấu nó chỉ nó Thậm chí là nó còn chưa đến 5 giây Nó rất nhanh nhá Chơi cái này ấy, anh em cứ full Anh em cứ up full cho tôi nhá Anh em cứ up full sau đó anh em chơi bằng 5 đô thôi Anh em đừng quan tâm đến cái strategy Đấy, kinh nghiệm của tôi rồi Nếu mà anh em quan tâm strategy, ví dụ anh em chơi co là con sai linh ấy Xong anh em mới tìm sát thủ anh em cho vào ấy Thì là anh em sai rồi đấy Nó chưa mạnh đâu anh em ạ Đầu game này thì cứ 5 tiền 5 đô 3 sao mà táng thôi Nó là cái cách nhanh nhất để anh em có thể là kết thúc cái, cái những cái round đầu tiên Những cái round đầu tiên đến round những cái rau hai mươi mấy ấy, chúng ta bắt đầu mới cho Celesi vào anh em ạ Đấy, anh em tin thôi anh em thử biết ngay nhá rồi <clears throat> nó clear rất nhanh đây có cái găng tay Kira này và cái món này quan trọng lắm Kira nó sẽ quyết định đến cái rau mà đánh cái con quái ấy. phải có cái găng tay Kira anh em ạ găng tay Kira với cướp điên nhá anh em nhá cướp điên cũng phải có từ nữa là chúng ta sẽ phải có slot cho cướp điên Đấy Mà nếu mà mà có cướp điên thì là rất là ngon đấy Thậm chí nó còn ngon hơn cả găng tay Kira cơ Đấy còn trận đấu này thì tôi xác định luôn là tôi sẽ chơi 9 Assassin À mà thôi cũng đéo cần 9 Assassin đâu 6 Assassin cũng được Chủ yếu là để kích hệ cho cái con con con con Silent Assassin nó nó clear nhanh thôi anh em ạ Crit những cái cú crit down nó sẽ clear rất nhanh rồi đây rồi đấy được á đồ này được á <clears throat> rồi thế là có gần như là full cái uh, những cái lúc đồ cần thiết để chơi rồi đấy có cả hack này được anh em thấy tốc độ nhanh không rất nhanh nhá rất nhanh luôn đấy mấy giây thôi anh em ạ cái này thì hơi lâu một tí nhưng cũng chỉ khoảng 7 giây chỉ khoảng 7 giây là kết thúc trận đấu à Rất nhanh Đây những những cái round này này Nếu mà anh em bị úp lồng nhá Thì anh em sẽ mất rất nhiều thời gian Đấy Anh em anh em phải tiêu diệt những cái con úp lồng Thì anh em mới coi như là Không mất thời gian Không là anh em đứng trong lồng là anh em mất 5 giây rồi Mà ví dụ như anh em đứng trong hai cái lồng Anh em mất 4 đến 10 giây Nhưng anh em phải cẩn thận cái round có Glitter nhá Đấy còn những cái round này thì thoải mái thôi Xếp bài làm thế nào ấy anh em cố gắng anh em xếp làm nào để nó clear nhanh nhất có thể clear rất nhanh đấy chỉ có 5 giây một round thôi thế là đạt được tiêu chuẩn rồi chúng ta bắt đầu mua những cái con assassin mua dần assassin mà tôi nghĩ là chuyện này chơi 6 assassin thôi chơi 6 sao 6 assassin cũng mạnh anh em ạ không cần 9 con đâu Đấy, 6 assassin mà kết hợp với cả bọn 5 tiền thì cũng kinh đấy Bọn 5 tiền ví dụ như là nếu mà 9 assassin thì kẹp Kira vào thì lại không kẹp được con 7 anh em ạ Tôi tính lại rồi nhá Chơi cả đát chơi cả 7 Đó, tốc độ đốt máu nó cũng kinh khủng lắm Còn đát 3 này thì nói chung là không còn nghi ngờ gì, gì về cái độ đốt máu ở đâu Máu ở con trùng cuối ấy Cái con trùng cuối ấy, nó rất là nhiều máu và cái con Dash Breed ấy nó đốt theo phần trăm máu Nên là cái con này là bắt buộc là phải có, phải chơi Đây rồi hai cái sự lựa chọn này rất ngon nhá đấy ghép cái ro cũng được hoặc là ghép trừ giáp nhưng mà trừ giáp thì tí nữa lấy cũng được không vấn đề gì nhưng mà ro tí nữa cho dash spirit nó đốt này đấy có những cái round mà gặp 6 đỏ chẳng hạn thì rất là tuyệt vời luôn khi mà có dash spirit ro đốt máu cực nhanh clear cực nhanh để chơi với những thằng sáu đỏ đấy anh em cũng nếu mà anh em cẩn thận hơn anh em có thể ghép cái gậy gai nhé trong những cái trường hợp mà gặp cái bọn ép thì nó sẽ hơi lâu một tí anh em có thể ghép cái gậy gai để nó có thể clear nhanh hơn đó rất nhanh đấy chứ đấy thôi thôi được rồi tôi cũng chỉ kiếm 6 con assassin thôi mà đủ 6 assassin thì thôi đấy bây giờ chúng ta lên 10 rồi lúc đầu anh em không cần roll đâu anh em cứ để tiền lên 10 rồi roll nhá lên 10 khi mà anh em lên 10 anh em form bài thì anh em sẽ roll ra được những cái con 4 đô Đấy 4 đô 2 sao Chỉ chơi 2 sao thôi Chúng ta chơi co là 4 đô 2 sao Chứ chúng ta không chơi những cái co rẻ tiền nha anh em nhá Thế là cứ up cấp lên Kiếm 5 đô 4 đô mà chơi Rồi đấy Lên 10 luôn ra những con 4 đô nó dễ hơn Đúng không sao Shadow Griller không chơi anh em ạ Với căn bản ở đây là nó đủ 6 con rồi này Đấy, 7 con thường con luôn Đấy thì có thể bán cái con rồng mập đi cũng được Rồng mập không cần Đấy chúng ta đủ 6 con nhá anh em nhá Đây là 6 con này Đấy Rồi chúng ta có 6 con thì uh, Tí nữa là chúng ta sẽ thay con ọc ra Thay ọc ra thay vào bằng con con uh, Velom Velomancer Đây rồi Đấy cáo này Cáo vào thay cho con ốc đi Thay cho ốc ổn rồi đấy thế thôi còn con uh, con con con này bán con này bán chưa con ốc ok ở đây có con velom này lấy luôn thay cho con này thế có bộ warlock rồi ok con velom thực ra thì cũng không cần nếu mà chúng ta có hai cái món đồ găng tay kira anh em nhá thì tí nữa ấy, kẹp thêm cái con uh, ờ, sau ripper vào lấy trừ giáp cũng khỏe hơn lấy thêm cả trừ giáp nữa Rồi Chuyển luôn không nhỉ? Thực ra cái tầm này Tầm này để này vẫn mạnh hơn Tầm này để này vẫn mạnh hơn Cho 6 ra xin vào thì máy bay phải bỏ ra Kéo máy bay ra thôi Nhưng mà máy bay bỏ ra thì yếu lắm Máy bay bây giờ clear vẫn khỏe anh em ạ Nên là tôi quyết định là vẫn để lại Chắc tôi vẫn để lại đó. Rồi từ từ đã Đồ này thì tôi để dành để cướp điên anh em ạ Từ từ đã Tí nữa chốt rồi ờ, cứ mua mấy con Ripper tí nữa cho vào thay nha anh em nhá đấy roll ra toàn bốn tiền thôi cho nó nó khỏe Rồi thôi Dừng lại ở đây thôi anh em ạ 50 tiền roll Rồi Clear rất nhanh Clear rất nhanh luôn đấy Clear rất nhanh luôn Ở những cái round sau này là chưa đến 10 giây đâu Ở những cái round, round quái là chưa đến 10 giây Round này round Egosit 6 Egosit với cả Con rồng con rồng ờ, ba sao nhưng mà clear nhanh thôi không không không không sợ không sợ bọn này phải lắm anh em ạ thế thôi thế là bay hết rồi ok tốc độ này là ổn đấy cảm nhận được cái tốc độ rất là nhanh Tôi nghĩ là đến rau quái rồi mới bỏ bỏ 6 assassin vào thôi anh em ạ Rau này chắc là lấy cái Kira đó Găng tay Kira đấy Đỡ phải chơi Venom Lấy cái găng tay Kira này là không cần con Venom kích hoạt Kira nữa Chúng ta có hai găng tay Kira Chúng ta kích hoạt bộ Kira bằng hai găng tay Kira Một cái cho con 7 với cả một cái cho Cho con xe linh ra được Đó, con 7 này nó đam demon nó đánh nó tín anh em ạ Đấy, xong rồi chúng ta có thể kẹp trừ giáp vào thay cho con Velom là ổn. Đó. Này thì cũng nhanh thôi, round này clear thì nhanh thôi anh em. Ui rồi nhìn kìa, con bảy nó vả vào vào vào vào con Fallen Witcher vừa phát chết luôn. Nhanh không? Nhanh đấy. Được. Đấy rồi Đấy cứ full hai sao thôi anh em nhá Full hai sao bộ sát thủ thôi là được 6 con thôi Để kích hệ mà Kích hệ để cho 7 ờ, quạt Quạt nó cũng được crit Mà Silent Assassin quạt nó cũng có crit Nói chung là cái tầm này luôn hết tiền cũng được anh em ạ Bởi vì là nó đủ rồi thôi cho cái con này thay cho con Venom Đấy kích hoạt bộ Exit luôn Vừa có Dash Spirit đốt Kích hoạt Exit Sắp full rồi Tầm này bây giờ là chỉ còn có con con ốc vào hai sao vào với con cáo hai sao thay con phải bay thôi là xong. Ok. Anh em thấy không? Ui rồi cái bọn insect nó còn không kịp đẻ luôn này. Clear nhanh không? Nhanh thật. 10 giây anh em ạ. 10 giây hết mẹ. Xong rồi, đấy, thế này là full rồi đấy. Full rồi, coi như là mắc win rồi. Bây giờ chỉ bỏ máy bay ra thôi. Nhưng mà tôi vẫn chưa bỏ máy bay Round này thì, thì cứ để cái này clear nhanh hơn Máy bay clear nhanh anh em ạ Anh em phải chú ý cẩn thận Cái round này là sẽ bị cái con con ảo ảnh nó bắt nhá Ảo ảnh của đối thủ ấy Nên là anh em phải tránh cái con co của anh em ra Đừng để cái con co của anh em bị bắt Không là cái tốc độ nó sẽ giảm ấy đáng kể đấy Rồi, let's go Ui, anh em nhỉ <laughs> Mẹ con cung đen một vẩy chết luôn Quá nhanh Tốc độ cực kỳ nhanh luôn Đó Sắp đến cái round quái rồi đây rau này rau nữa thôi Round 25 là round cuối rồi Rồi ok Rồi được rồi Yên tâm trận này tôi nghĩ là điểm cao đấy Tốc độ nhanh lắm anh em ạ Ui 10 giây anh em ạ 10 giây 10 giây 10 giây 10 giây 10 giây 11 giây Rất nhanh luôn Rồi còn đau quái này thì Thôi được rồi chúng ta cho sát thủ vào đó Kéo um... Thôi ghép lốt đồ anh em ạ Bởi vì là không còn đồ để mà ghép nữa đâu Chúng ta ghép lốt thôi full nào ghép cái bơ linh này bây giờ chắc là đẩy cho đồ cho con đát nha anh em nhá đẩy đồ cho đát đẩy đồ cho đát thôi ok thế là xong rồi cho con ốc vào bỏ máy bay ra thì kích hệ đấy sáu assassin mà tôi không có cấp điên thì chuyện này không có cấp điên hơi đuổi không biết tốc độ thế nào Có cướp điên thì ngon hơn anh em ạ 6 assassin nó không cần 9 con Oánh 5 đô Tốc độ nhanh ấy chứ Nhanh đấy, nhanh đấy, nhanh đấy Đó Tôi nghĩ là chỉ trong vòng 30 giây là có thể kết thúc Đúng thật Trước giây thứ 30 Ui, nhanh đấy, nhanh đấy, không biết bao điểm Thế này là gọi là tốc độ này gọi là tạm ổn Nhưng mà tôi nghĩ là cái tốc độ này là cũng sẽ đạt được tốt rồi Đạt được tốt rồi Anh em có thể tham khảo chơi theo cái đội hình của tôi Sau đó anh em confirm lại ở dưới video nhé Cảm ơn anh em Đấy, để xem là chúng ta được bao nhiêu điểm nào 9.700 điểm 9.700 điểm được tốt rồi đấy Nhưng mà vẫn chưa phải là, là cao nhất đâu Có trận tôi đã đánh được cái mức điểm cao hơn Có lẽ chúng ta sẽ phải thử lại Rồi ok Tôi sẽ thử lại bằng một cái đội hình khác nha anh em nhé Chúng ta sẽ thử một cái đội hình khác Xem nó cái tốc độ clear của nó có nhanh hơn không Đây ví dụ như cái truyền thuyết này Nó rất là ok Có thể đi beat nha anh em nhé Bộ này chơi beat được, tuyệt vời Có 7, 73 73 ngộ không 03 Trận này thay vì dồn đồ cho Sailing Thì có thể dồn đồ cho ngộ không Ngộ 0 clear Cũng không khác gì con Sailing đâu Rồi ok chúng ta sẽ lấy hết những cái con này Thì cứ 5 đô thì cứ táng vào thôi anh em ạ Cái quan trọng là 5 đô nó có đam ấy 5 đô nào mà đam to thì thì thì lấy Còn không thì cứ quýt ra mà vào lại thôi anh em ạ Quýt game xong vào lại làm trận mới Ok, tôi có một cái bộ truyền thuyết nói chung là nó cũng rất ổn Để xem là tốc độ clear của con ngộ không này là thế nào anh em nhá Tôi sẽ dồn đồ cho ngộ không và tôi xin nhắc lại anh em nhé là lấy toàn đồ tốc đánh thôi nhá Ở đây có bố xét này, à mà thôi Không không không Lấy cái cái cái cái, cái um, cái giáp Ok, cái này cũng được Nó có thêm trừ giáp anh em ạ, trừ giáp nó cũng lợi lắm Rồi, bố xét, cũng ghép bố xét luôn Tí kiếm sau Kiếm bố xét hai sau búa set 2 thì tí nữa lấy nếu mà không lấy thì chơi búa set 1 vẫn được anh em ạ chủ yếu là tăng tốc đánh thôi cái quan trọng ấy là có tốc đánh và trừ giáp nha anh em nhá nếu mà anh em đánh theo những cái đội hình mà nó đánh đa vật lý ấy đánh bằng tay ấy là anh em xác định luôn là sẽ phải lấy những cái món đồ tăng tốc đánh là đầu tiên là ưu tiên đầu tiên đấy cướp điên này rồi uh, hút máu này trừ giáp này giáp cuối này nhưng mà cái giáp cuối nó hay hơn Tôi với tôi nghĩ lại là cái giáp cuối ấy, Nó hay hơn ở trong cái đội hình bit Bởi vì tí nữa ấy Khi mà chúng ta có đủ 6 con bit ấy Thì những cái con bit nó đánh vào nó sẽ được stack dam Anh em ạ Đấy mà cái giáp Cái giáp cuối ấy Cái giáp xương Nó có cái uh, hiệu ứng là Cộng cái tốc độ tấn công Cho những cái con xung quanh Cái con cầm cái giáp đấy Thế là cái tốc độ đấy nó lại được đẩy lên Tăng cái stack nhanh hơn Đấy kết thúc trận đấu nhanh hơn Nhá anh em nhá nhưng nếu mà chưa biết thì tôi lấy là cái thấy cái sóc xương ngon hơn sóc xương ngon hơn hơn cái cái cái cái um, cái búa xét đó à, mà lấy cái chém lan này đấy có cái chém lan cho tôi ngộ không clear cực nhanh luôn con này nó sẽ giã trưởng liên tục ngộ không ba đấy nha anh em nhá chứ không phải là bình thường đâu ngộ không ba là clear nhanh lắm rồi BKB nhá anh em nhá vẫn là những cái món đồ mà phải có anh em không có BKB là anh em sẽ bị ở cái round um, gặp những cái con mà nó có khống chế ấy, anh em sẽ mất rất nhiều thời gian như cái round hunter ấy round hunter mà con tetsulami nó nó skill hai lần stun thì là anh em đứng anh em mất thời gian anh em đứng im một chỗ rất lâu ok rồi rồi cho này chưa biết thôi <clears throat> ấy có liên nhanh không anh em ui nhanh lắm anh em ạ có khi nhanh hơn cái con kia ấy nhanh đấy Rồi đây ghép được rất nhiều đồ nhá Có thêm con gấu này Cho gấu vào câu tí tiền cũng được anh em ạ Cho con gấu này vào câu tiền này cũng được Nói chung là khi mà anh em có full bộ truyền thuyết Toàn những cái con gây đam ấy thì Mấy cái rau đầu này này Nó tiết kiệm được cho anh em rất nhiều thời gian Mất thời gian ở những cái rau đầu thôi Đấy những cái rau đầu mà anh em form đội hình Selezi Nó không thể nào nhanh bằng là anh em để 5 tiền vào đâu Ví dụ anh em muốn là ra con ngộ không đúng không Xong anh em bắt đầu roll để kiếm ra 6 bit Không thể nhanh được bằng như này Anh em ạ Anh em cứ để ờ, để như này nó ngon hơn mà nó cũng giữ được tiền cho anh em Đấy nó giữ được tiền Tiền anh em chỉ để áp cấp thôi Còn nếu mà anh em giờ anh em roll kiếm 6 bit Thì bây giờ nó phí lắm Cái đấy cái synergy nó chỉ mạnh lúc cuối game thôi nhá anh em nhá Đến khi nào gặp cái con cuối cùng thì chúng ta đủ cái bộ synergy thì nó mạnh Rồi thôi được rồi cứ từ từ đã Đây nó mạnh rồi ấy Tầm này mạnh rồi nên là tôi cũng chưa cần tôi phải lấy đồ lắm Bởi vì thực ra tốc độ clear bây giờ nó rất nhanh Thôi, áp cấp lên cho... À thôi không cần áp cấp, từ từ đã Từ từ đã, thế này được rồi Có thể là chơi 6 bit kết hợp với cả 4 Glacier cũng được nhá Tầm này 4 Glacier cũng mạnh 4 Glacier là tăng 50% tốc độ tấn công ấy anh em Nó cũng cực kỳ mạnh ấy lên game nhưng mà như thế thì tính ra tính lại thì nó lại không chơi được mấy con 5 đô nhỉ Về quan điểm của tôi là vẫn phải chơi con 7 Vẫn phải chơi con 7 7 clear nhanh đam to Vẫn phải chơi Đấy rồi có 4 set 2 được rồi Lấy luôn hút máu đi Rồi ok Ui giời tôi chết rồi, cái round này tôi bị chậm một chút rồi Bởi vì có cái bọn hồi sinh này nó sẽ mất khá nhiều thời gian Mất 10 giây Mất 10 giây ở round này anh em ạ Thì nó bù cho những cái round trước Hơi đen Rồi lấy cái cái tăng tốc đánh thôi Đấy, lấy cái này tăng tốc đánh cho con ngộ không Nhưng bù lại thì cái round này tôi sẽ clear rất nhanh này Cái round này nó đứng tụm vào là clear rất nhanh Đấy, nhanh không? 5 giây thôi. Rồi chỉ mất được 5 giây thôi. Rồi, đây BKB2 là phải có rồi. Rồi, chắc là tôi vẫn ưu tiên cái BKB thôi. Món này quan trọng lắm Cái Berlin và cái BKB là bắt buộc phải có anh em nhá Phải có ít nhất là cái bi cái bi 2 sao ở level 2 ấy và cái blink ở level 1. Tuy nhiên là tôi ờ, từ từ tôi tí nữa tôi mới ghép. Bây giờ tạm thời vẫn đang clear nhanh. Ghép này nó không tăng cái tốc độ clear đâu. Để dành tí nữa cho nó tròn anh em ạ. Ghép đồ cho nó chẵn. Chẵn đồ không bị lẻ ra, không bị thừa. Ok. Ui nhanh quá anh em ạ. À. Quạt nhẹ cái chết rồi Đấy, mình cái round này cứ 5 giây thôi là được tiêu chuẩn đó Up dần lên 10 anh em nhá Xong rồi cho bit vào 6 bit ở level 10 Tí nữa bỏ gấu đi thôi Bỏ gấu đi giữ lại khan Giữ lại con Thôi bỏ mỗi con gấu thôi anh em ạ Là đủ Bỏ con gấu ra là đủ Bỏ con gấu để thay bằng con Kira thế thôi Còn giữ lại bốn con 5 đô Nói chung là cái tầm này thì thôi Cứ chuyển luôn Nhanh thật Nhanh thật đấy anh em ạ Rất nhanh Mấy con gấu này thì anh bán đi nhá Không dùng đâu Ờ cho 4 bit ở level 9 này Đây cái cái round này thì sẽ mất hơi nhiều thời gian một chút Nên là anh em cẩn thận thì anh em có thể là là Ghép cái uh, ờ, chống lé cho tôi Nhưng mà tôi chỉ mất 10 giây thôi Ở round này đâu Rồi thoải mái thoải mái anh em ơi thoải mái thoải mái thoải mái bọn chó này clear nhanh mà đấy bây giờ đập phát chết luôn đây có cướp điên này hay lắm đây rồi món đồ này cực kỳ quan trọng nhé tăng tốc đánh sẽ phải vứt một cái món đồ ra Tôi sẽ lấy đồ cho con 7 luôn Lấy cái Berlin luôn anh em ạ ừ, Cái cấm đánh à Cấm đánh chả cần Không cần cấm đánh á Đường này không cần cấm đánh Rồi ghép hai cái giáp luôn Ok Thế là coi như là ghép được hết rồi đấy Gần hết Tận dụng được hết các đồ là ok rồi Anh em thấy ui clear nhanh không Mày ơi cái con, cái con con khỉ nó quạt cho Nhanh thật đấy Mấy giây ấy anh em ạ Cái nào vừa rồi hình như mất 3-4 giây thì phải Đây bắt đầu khó này Bắt đầu cái round, round sát thủ này bắt đầu mạnh này Nhưng mà không sao Bộ này thì nó clear nhanh lắm anh em thấy không ui nhanh vãi đái luôn anh em ạ 5 giây ở rau rau assassin <laughs> nhanh thật xem nào ui tốc độ này có khi nhanh hơn vừa nãy anh em ạ tôi nghĩ là nhanh hơn vừa nãy luôn rồi tôi kẹp kẹp kẹp glacier vào luôn này tôi bán gấu đi này đến 10 bán gấu đi kẹp glacier vào tốc độ nó còn nhanh nữa Ui rồi anh em ơi, đúng 5 5 giây, chưa đến 5 giây. 5 giây một round luôn. Đến cái round 16 17 18 19 đều 5 giây một round. Round này cũng nhanh này, round này sẽ kết thúc rất nhanh luôn. Lên 10 chúng ta kiếm 6 bit thôi anh em ạ Đây là Thiếu mỗi con cáo thôi Tụi mày ra cáo là đủ bộ Ra cáo là chúng ta có đủ bộ 6 bit Kiếm Đây rồi hay quá Thế thôi nhỉ Nhanh cái chứ Ui rồi anh em nhanh không 5 giây Tầm này để Glacier vẫn mạnh hơn 6 bit để rau quái cho vào ấy Tôi vẫn nghĩ là như này mạnh hơn Đam không thiếu anh em ạ Tốc đánh thôi Cần tốc đánh không Đam không thiếu Ui nhanh vãi cứt anh em ạ Chết rồi Được đấy Đấy lại có găng tay Kira này Được Thôi nếu mà xác định mà chốt cái găng tay Kira thì tí nữa bán Glacier thôi anh em ạ Đây kẹp Velomancer vào được à, Thế thì được thôi là cái găng tay Kira xong rồi xong rồi ờ, cho Velom vào tăng đam cũng được nói chung là đồ thì dồn cho hai con thôi ngộ không với bảy hai con thay phiên nhau đấm thôi con ngộ không thì tôi vẫn ưu tiên hơn bởi vì nó clear nhanh hơn ờ, clear nhanh hơn con bảy solo đát này không đát là phải lấy nhá bắt buộc phải lấy đấy Đất hai cũng chơi. Thôi được rồi Có lẽ là chúng ta sẽ um, Bỏ cái bộ bit vào Sau đó thì Tôi nghĩ là sẽ bán cái con uh, Con gấu đi Con gấu 5 đô đi Con này bây giờ phế rồi á Chính ra con đấu gấu 5 đô ấy Nó gây đam nó mất thời gian lắm Con này nó rất mất thời gian để để để gây đam để giết người Bay nhảy mất thời gian lắm Đấy, thay vì đấy là chúng ta kết liễu đối thủ nhanh hơn đó không? Ván này xếp hơi lỗi anh em ạ Mất khoảng 7 giây Xếp hơi lỗi Xếp con ngộ không sang phía bên bên bên Lẽ ra xếp ngộ không sang phía bên phải anh em ạ tốc độ của nó sẽ nhanh hơn rồi đây xếp bộ không ở đây ván này gỡ lại này tốc độ ván này sẽ nhanh ủa anh em nhìn con bộ không nó, nó đập nhanh hơn vừa nãy rồi nhanh hơn vừa nãy rồi bộ không cũng đập một phát chết luôn nhanh đấy mấy cái round mất thời gian nhất là chính là cái round insect vừa rồi ấy round insect với cả round hunter này round này cũng là cái round mất thời gian này chúng ta có cái BKB thì chúng ta sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian ở trong những cái round này đây rồi kiếm con đắt hai vào được đắt hai thay cho bad omen Rốt ở level 10 mà mãi đeo ra đát nhở, Cay nhở. Rồi ờ, như này ổn rồi Mỗi con lo một bên Con bộ không lo phía bên trái Sven bờ linh sang phải giết lốt bọn kia Đấy nhưng mà Sven nó không có có, có BKB đấy Tôi nghĩ là phải lấy hai cái BKB các bạn, Như này hơi mất thời gian trong cái round này hai cái BKB thì nó sẽ Ui cũng không mất thời gian nhiều lắm đâu Cũng không được ấy nhở Nếu mà con 7 nó có BKB thì nó khác đấy Nó sẽ không bị cái cú stun thì nó sẽ nhanh hơn cái quả vừa rồi Ôi rồi đao này thì nó lại quá dễ luôn anh em ạ sáu đỏ sáu đỏ thì cái bọn bit này nó clear nhanh lắm Ui anh em ơi Ui anh em ơi Nhìn kìa Bộ không clear nhanh chưa 10 giây Rồi ra cuối này Round này nó mới phát huy cái tác dụng của cái bọn bit này này em này Bọn bit này ở trong cái round này nó mới tác dụng Vì nó sợ tách đam nó, nó tấn công nó, nó tốc độ của nó kết liễu đối thủ rất nhanh so với cái bọn assassin vừa lấy tôi nghĩ là nó sẽ nhanh hơn đấy kiếm con đắt hai nữa nào cho chắc cả chắc chắc chắc cái kèo này đây rồi được rồi thay bad omen à đát nha anh em nhá đát hai khỏe hơn bad omen 3 sao con này nó đốt máu theo phần trăm máu anh em ạ máu của con trùng quế nó nhiều nên là gặp cái con đát này nó đốt nhanh lắm Rồi, ghép lốt cái món đồ cuối cùng này. Chúng ta ghép lốt cái món đồ cuối cùng này. Như này có mạnh hơn không? Không Không không không không, không. Tôi nghĩ lại rồi Như này thì nó, nó, nó, nó sẽ bị mất một con đánh gần Cho lại đi Cho con này vào Ok Khan này nó có thêm một con đánh gần anh em ạ Tăng stack cho cái uh, cái găng tay Kira Anh em thấy Ui nhìn máu giảm nhanh như kìa Đấy nhưng nó lại kích hoạt cái chế độ bất tử Không sao, giết quái cũng nhanh thôi Giết quái con nhanh thôi anh em ạ Bọn này là có stack đam nhanh lắm Ui nhanh chưa kìa Lần này chỉ có 38 giây thôi Dừng lại, tức là hơn cái vừa lấy tới 8 giây Rồi ôi, tốc độ nhanh hơn nhiều Anh em thử chơi em confirm lại cho tôi nhá Anh em hãy comment lại cho tôi xem là anh em chơi nó có được như thế không Cảm ơn anh em rất là nhiều <laughs> Ui rồi ôi Cái gì đây Mắc điểm luôn anh em ạ à. Mắc điểm 9999 luôn Vàng 9 con 9 Tôi nghĩ là cái đội hình này là đội hình mắc điểm rồi Chúc các anh em làm event thành công anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo của tôi Bye bye